屌捻你老母个臭花喜啊！呢两只脚嘅咁捻残，快捻啲叫圣母军班兄弟，拎去做下龙干，执靓把声放嚟听下先啦。

phổ yeah.

為薄命紅。火炭天下嘅盛宴，無。

liền sen ồ ồ vậy để kinh na gì

sing

mộ ban phong hòa hoàn vui sinh san san à, à à dục à giang hơi phục hoàn à, à, 相思我。

遥望着，只只只边袅袅娜娜步出。

පංකන්නා

丽英貌。

无少万，却啊原来，我认错啦，佢系还啊。

đầu phi yêu bi yêu can hàn na yên hàn na à à, à à phiêu sang nhân nè duyên bị phong trên

lấy can à à à à à à à à ngô nàn hôi hảo nay việt nam chỉ lệnh à, tâu yên dân phân sàn phân sàn xuân xích phong à.

ฉันวานวันอ่าอ่า

hương lèn cao ngô lá bách tiêu mùa

boca.

nên nên nên ngủ ồ ồ ồ ồ cầm mà à à à à à à hòa à chiều thiên

有个宝钗姐啊姐，我都共佢情啊通冰炭，唉，可知？

ơi quái cai sàn à, à, can à, à, à, à. Mũi mũi à đi rồi lì hành Thiên công Dạ yêu sức tốt tâm Mà Và

trời say thiên sen à, và có trận bất chi kim mũi này sao đất quát san san Ah.